chi bàn tay em sát bên anh anh có thể nắm được chặt lấy nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chỉ tận sâu làm như đến nụ cười nhắc đến ấm áp như đôi tay ấy mỗi buổi chiều đông ấm cả vài ngày. nhìn xung quanh em không cần phải ngăn anh không cần hết hát, vẫn ấm cũng cất chăn cùng ta vẫn căng tròn ta không cần nhà hàng nụ cười em vẫn hè cái quang bạn anh chàng ta yêu cũng cầu kỳ thứ đơn giản nhất yêu từ cách nhìn đến mái tóc em phẳng phất anh trong người thầy nói thế để anh quay lưng bước đi thà rằng người đừng đi nhìn em thôi về quá khứ của em anh đã xem là chuyện gì vãng chỉ biết thích yêu em anh sẽ là người cuối cùng yêu đi qua cũng đã một lần lầm lỡ đến khi nay lại được một lần thêm đau trong cách những buông tay mà sao đến nay vẫn cứ